Người đàn ông này đang leo núi thì đột nhiên có một cái ba lo rơi từ trên xuống. năm người ngay tức khắc bị buộc lại với nhau chiếc móc duy nhất cắm vào sườn núi đang giữ lấy bọn họ có thể bung ra bất cứ lúc nào nếu như rơi xuống chắc chắn sẽ xong đời lúc này hai người mới ở phía dưới cùng do không có kinh nghiệm nên cứ ra sức vùng vẫy kết quả dây thừng bị đứt Lúc này chỉ còn lại gia đình Royce đang cố gắng bám trụ, nhưng lúc này, chiếc móc kia không thể chịu nổi được nữa. Người cha Royce bảo con gái Annie đang ở trên cùng, cố gắng móc thêm một cái móc nữa xem sao, nhưng vài lần như vậy, cô vẫn không thể với được tới vách núi. Cuối cùng, ông quyết định sẽ hy sinh bản thân mình để cứu lấy hai người con. Ông bảo Peter hãy cắt đứt dây thừng, nhưng Annie lại không đồng ý, thấy móc sắp tuột ra đến nơi rồi. Royce bắt con trai nhanh chóng cắt dây, nếu không tất cả đều sẽ mất mạng. Peter tay cầm dao, mặt đầy vẻ sợ hãi, Sau sự việc đó, Peter đã từ bỏ việc leo núi, trở thành một nhiếp ảnh gia địa lý. Còn Annie vẫn tiếp tục sự nghiệp của cha, trở thành một nhà leo núi nổi tiếng. Cô cho rằng chỉ ở trên núi, mình mới được gần hơn với linh hồn của người cha quá cố. Lần này, điểm đến tiếp theo của Annie là đỉnh K2, đỉnh núi khó leo nhất thế giới. Vách núi ở đây dựng đứng, khí hậu lại vô cùng phức tạp, những người chinh phục được nó thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người chết dọc đường không thể kể hết, vừa hay Peter cũng đến K2 để chụp ảnh. Anh khuyên em gái không nên mạo hiểm, nhưng cô gái đã quyết rồi. Hoạt động leo núi lần này được tổ chức bởi Von, một đại gia giàu có. Anh ta muốn được đứng trên đỉnh núi để vẫy chào chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không của mình. Tối hôm đó, khi mọi người đều đang rất hào hứng, thì lại có một người đàn ông trung niên tên là Wick đến làm gián đoạn buổi tiệc. The weather closes in and people die up there. Or don't you have to worry about that? Von không hề bận tâm đến những lời người đàn ông này đã nói. Sáng hôm sau, bọn họ xuất phát, mới bắt đầu, mọi việc đều rất thuận lợi. Bọn họ nhanh chóng lên được độ cao 7.920m so với mực nước biển. Nhưng lúc này, đội trưởng McLaren nhìn thấy một vòng tròn bão đang hình thành ở phía xa. Trại căn cứ thông qua bộ đàm cảnh báo bọn họ lập tức sơ tán. Nhưng Von lại nói rằng, còn một tiếng nữa là đến được khe núi rồi, Lúc đó bọn họ có thể trú ở trong động băng, anh ta không muốn bỏ lỡ cơ hội lên đỉnh này. McLaren bất lực đành phải gật đầu đồng ý. Không bao lâu sau, trên núi bắt đầu có bão tuyết, cả đoàn không thể nhích chân được nữa. McLaren yêu cầu mọi người phải lập tức quay về. Von cuối cùng cũng đồng ý. Năm người bám vào một sợi dây thường đi xuống núi, nhưng lúc này, một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Một cô gái đang leo lên núi tuyết, Annie thoát chết trong găng tấc khi McLaren đang điều động mọi người xuống cứu cô, thì tuyết bị lở ra. Hai người trong đoàn bị cuốn mất, còn Von và McLaren bị rơi xuống khe núi. Tạm thời an toàn nhưng không may là McLaren đã bị thương nặng, phía trại căn cứ biết tin còn lại ba người vẫn sống sót. Trong đó có Annie, thế nên Peter quyết định sẽ đi cứu em gái, nhưng những người khác không ai muốn mạo hiểm cả. Song anh chàng vẫn không từ bỏ ý định này, đầu tiên anh đến chỗ quân đội địa phương và tìm được một loại thuốc nổ để phá băng, nhưng loại thuốc nổ này cực kỳ nhạy bén, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể phát nổ. Sau đó, anh bỏ ra 50.000 đô, tuyển gấp 5 tình nguyện viên, họ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm đem theo một bình đựng thuốc nổ, đi theo ba hướng khác nhau để tìm kiếm người bị nạn. Ở chỗ Andy, vết thương của McLaren đang ngày càng nghiêm trọng hơn, cần phải tiêm ngay một mũi cho anh ta, nhưng Von lại ngăn cô lại, nói rằng không thể lãng phí thuốc với một người sắp chết được. Nhưng Andy nhân lúc anh ta không chú ý, đã lén lút tiêm cho McLaren, ngay sau đó, cô cũng bị phù phổi, nhưng Von vẫn lấy lý do là thuốc đang rất khan hiếm, nhất quyết không tiêm cho cô. Lúc này, nhân viên cứu hộ Cyril khi đang uống nước, chiếc ba lo đựng thuốc nổ đột nhiên trôi xuống, anh ta lập tức nhào người ra với. Cô gái cùng nhóm là Monique trượt xuống định cứu đồng đội, nhưng vừa nhẫm chân xuống, tấm băng liền nứt ra. Cô giỏ dẫm đi đến, dùng dây thừng móc vào dìu của người kia, hai người đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, cô gái sắp không cầm cự được nữa rồi. Lúc này, Cyril nhìn thấy bên tay trái có một vách đá, Monic lập tức đu đưa cơ thể, Sirius bám được vào vách đá, nhưng thuốc nổ trong ba lo bị rơi xuống, vừa chạm đất, liền nổ tung ra, lửa lập tức lan lên bên trên. Monic bám chặt lấy vách đá nên thoát chết, còn Sirius lúc này đã leo được lên trên, nhưng khi anh ta thả dây thừng xuống, thì phía sau có một âm thanh vô cùng đáng sợ. Cô gái đang bám vào vách đá, người đồng đội phía trên đang thả dây thừng xuống để cứu cô, nhưng ngay lúc đó, phía sau Sirius truyền đến một âm thanh vô cùng đáng sợ, đó là tuyết lở. Monic lại một lần nữa thoát chết, cô bò lên trên, sau đó gặp được Peter. Lúc này trại căn cứ thông báo rằng, loại thuốc nổ mà họ đang mang theo có thể phát nổ ngay dưới ánh mặt trời. Peter lập tức đem thuốc nổ cất vào một nơi mát, rồi dùng tuyết đệm lên. Sau đó anh chạy lên lưng núi, báo tin này cho những người khác biết, mọi người cũng vội vã chạy vào chỗ dâm, đậy tuyết lên trên thuốc nổ. Khi ai nấy vẫn đang tưởng rằng mối nguy đã qua đi, thì thuốc nổ đột nhiên chảy ra. Nó vừa tiếp xúc với ánh mặt trời, quả nhiên không ngoài dự đoán, lập tức nổ tung lại thêm hai người nữa thiệt mạng, điểm hy vọng càng ngày càng mong manh. Annie kết nối bộ đàm với Peter, bảo anh hãy quay về, không cần phải vì cô mà mạo hiểm như vậy, nhưng giờ đây anh chỉ còn mình cô là người thân duy nhất trên đời này. Peter dù có chết cũng không từ bỏ. Đến tối, Von lén lút hút không khí vào trong ống tiêm, rồi bịt mồm McLaren lại và cầm ống tiêm đâm vào ngực anh ta. McLaren sau một hồi vật lộn đã tắt thở chết. Sau đó, Andy phát hiện ra ống tiêm rơi ở bên cạnh, liền đánh nhau một trận với Von. Nhưng không ngờ, họ lại vô tình làm băng lở ra thành một cái lỗ, vì muốn để cho đội cứu hộ phát hiện ra nơi này. Von đã rút máu của McLaren, sau đó đựng vào một cái túi rồi ném lên bên trên. Lúc này, Peter bị chặn bởi một vách núi cao hàng chục mét, nhưng anh không hề do dự mà liền buộc chặt dây thừng, tay cầm rìu, sau đó dứt khoát nhảy sang bờ bên kia. sau khi trèo được lên trên hai người phát hiện một vùng băng tuyết nhuốm màu đỏ peter lập tức đổ thuốc nổ ra rồi nấp sau một tảng đá vụ nổ làm mở ra một cái hang lớn peter ném dây thừng xuống từ từ kéo annie lên nhưng khi lên được một nửa đoạn đường rồi thì băng đột nhiên nở ra Peter ghi chặt chân vào lớp băng để không bị trôi xuống, nhưng mỏ neo bên trên đang bị lỏng dần. Vào thời khắc then chốt, đột nhiên có một bàn chân nhẵng mỏ neo xuống, đó là Wick, ông ta cũng đến đây để cứu người. Wick tuột dây thả người xuống bên dưới, nhờ có sự giúp đỡ của người đàn ông này, Peter lại một lần nữa kéo Annie lên, nhưng trong quá trình đó, chân của cô bị đập vào lớp băng, khiến băng lại bị lở ra giờ thì cả bốn người đều đang lơ lửng trên không trung. Monic và mỏ neo bên trên, sắp không thể cầm cự được nữa rồi, Wick dứt khoát lấy dao ra, Von thấy vậy lập tức gào um lên, nhưng người đàn ông trung niên chỉ cười, rồi cắt đứt sợi dây thừng đang buộc trên người. Cuối cùng, Peter, Annie và Monique sống sót trở về, nhưng vì sao ích lại lựa chọn hy sinh bản thân mình như vậy? Hóa ra vợ của ông ấy cũng đã thiệt mạng trong một lần đi leo núi, mà thủ phạm chính là Von. Khi ích trèo xuống động băng, mục đích chính là để lấy mạng tên nhà giàu kia. Đứng trước hoạn nạn, khi ấy còn người mới thực sự để lộ ra bản chất thật của mình. Ok, video hôm nay kết thúc tại đây, nhớ ấn like trang của chúng tôi nhé.